One, two, three. Nhớ nhé. Dạ, chương trình uh, món ngon thì uh, hôm nay uh, tôi có um, quay cái món bánh về quê ăn Tết. Uh, quay món bánh uh, nhà làm uh, bánh nếp. Quấn uh, lá vả đây lá vả đây cái à, lá vả này thì à, có rất nhiều món ngon mà được chế biến từ lá vả ví dụ như là thịt hấp thịt hấp à, cuốn lá vả này ăn lá vả rất ngon món thịt hấp mọi người mà chế biến ấy thì có thể không có lá vả thì có thể là cuốn lá dọc cuốn lá dọc mùng cuốn lá dọc mùng này. lá bầu lá bí hấp rất ngon xương sụn hay à, sườn lợn băm nhỏ trong cuốn lá vả này tẩm ướp gia vị hấp rất ngon đấy đây bột bột nếp được à. dạ, bột nếp được à, nắm thành những viên cục nhỏ như này những cục nhỏ nhỏ như này câu câu câu người có tí còn ngàn ngàn cứ làm nhiều không có nhân gì mẹ bây giờ thì à, bột đã được à, nắn thành à, chia phần thành những ờ, cục viên như này Đó, tương đối đều nhau đấy đây đây khoảng ờ, mấy cân bột nè 3 cân đây khoảng 3 ờ, kg bột nghiền bột nước được vo thành những cục như này đây là một một cục như này là tương đương với một cái bánh nhưng ờ, bây giờ thì ờ, bột đã được ờ, nắn thành chia phần thành những cục viên như này tương đối đều nhau đấy đây đây khoảng mấy cân bột mẹ ba cân đây khoảng 3 kg bột nghiền bột nước được bo thành những ờ, cục như này đây là một, ờ, một cục như này là tương đương với một cái bánh này lá lá vả rất to to bằng gần cả cái mâm rất to nhưng mà xé thì như lá to này sẽ làm 7 ờ, hay làm 8 phần đây tôi đã xé ờ, nó ra ra, ra như này đây mà đây là nhân nhân bánh nhân bánh cũng được uh, vo thành từng viên cái một tròn tròn này nhân bi này. nhân này nhân ngọt hay nhân mặn này mặn và nhân này là nhân mặn nhá mọi người à, bánh được ờ, cuốn lá bả lớp thứ nhất cuốn lá bả vào trong tí này ờ, ăn lá bả rất ngon nhớ là ăn lá bả <laughs> <laughs> đừng ăn vả ăn vả đau lắm và lớp thứ hai là chuối ngày tết uh, bánh những món thức ăn món bánh rất ngon ngày nay đủ điều kiện rồi thì ờ, mình có thể ờ, chế biến những cái món ăn ngon cho gia đình ngày trước thì tết nhất chỉ mong tết nhất là được ăn miếng thịt cái bánh đi chơi ngày nay để ôn lại những cái kỷ niệm hoặc là chế biến những món ăn ngon cho gia đình thời gian nghỉ ngơi thảnh thơi đấy bánh ờ, gói ăn chuối xong và buộc lại và cách ăn cũng quan trọng nhé cách ăn là phải ăn là cắn từng miếng từ từ chứ mọi người mà cứ lúm một cả cái là thứ nhất là ăn là <laughs> không ăn được thứ hai là ăn như thế là mất ngon ăn như kiểu chưa bắt dưới ăn từ từ nhỏ nhẹ vâng một à, mâm bột đã được à, gói lá vả ở trong và lá chuối bên ngoài lá chuối tươi ở đây buộc lạt tre thì à, bánh đã được gói xong chuẩn bị bước tiếp theo là cho lên hấp hay là đồ thì hấp hay đồ thì gọi là phương pháp à, chín bằng hơi mình à, cho nước vào và kê cách thủy xong thì đun nước sôi bốc hơi lên à, đến làm à, nóng à, đồ ăn như thịt thà hay là bánh cháy thì ở nhiệt độ cao hơi nước bốc lên thì à, chín bây giờ thì à, xếp bánh vào nồi đậy vùng là nước bên dưới thì cũng cho vừa thôi vì à, khi đun trong cái nồi kính như này thì bốc hơi lên lại giỏ xuống không cạn được nước không cần cho nhiều cho nhiều sẽ lâu sủi nếu bây giờ là chờ chờ bánh chín và vớt bánh ra à, ban đầu thì đun ờ, to lửa một chút để cho nước nhanh sủi bánh ờ, đã được đổ xong hấp xong <clears throat> có ngon không ạ mọi người mà thấy ngon thấy video bổ ích thì cho cái một like một đăng ký và ấn chuông khi um, cái ra video mới thì uh, mọi người có thể xem được ngay cảm ơn mọi người chào mọi người